Má thiêu vào đây mình Dạ đang xem trên chương trình Facebook Live của quý vị và kính thưa quý vị là vụ án của quý giả đại học rất là số vấn đề những cái ký giả thì rất là quý vị thì đứng là tập trung lại đi đồng mỗi cuối 1990 giờ chúng ta bàn kỳ này tôi là con của mình ngày nay mà tôi sẽ thấy mặt trời xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn cảm ơn anh nhiều Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố bô sa TV, hôm nay là ngày 17 tây tháng 3 năm 2017. Ngày hôm nay, à, anh Nguyễn Thanh Tú là con của nhà báo Đạm Phong Ờ, trong vụ ờ, một trong ờ, một số nhà báo đã bị đã từng bị ám hại trước kia. Ngày hôm nay lần đầu tiên anh về California để có thể trình bày với các cơ quan truyền thông ở Nam California. cuộc họp báo sắp sửa bắt đầu, chúng tôi có đặt một câu hỏi với anh trước cuộc họp báo. thưa anh Thanh Tú, lần đầu tiên tới California để trình bày như vậy, anh có điều gì muốn nói trước cuộc họp báo thưa anh? Tôi muốn trước hết tôi muốn ờ, cảm ơn uh, uh, truyền thông và làm báo chí đã bỏ thì giờ quan trọng tới đây với tôi tôi muốn tới chia sẻ uh, tại tôi nghĩ là một, hơn đã quá hơn một năm tôi có nhiều uh, uh, gọi là tài liệu tin tức cần chia sẻ với cộng đồng mà cái quan trọng nhất đó là tại vì ngày xưa tôi ráng sau khi cái phim ra tôi tránh cộng đồng nhưng mà sau khi tôi suy nghĩ lại suy nghĩ đi nghĩ lại tôi tôi là thuộc về cộng đồng thích hay không tôi có cái trách nhiệm là phải tới và trả lời những cái câu hỏi đó tại có nhiều câu hỏi mà thắc mắc mà đến ngày nay chưa có câu trả lời dạ yeah. Xin cảm ơn anh. Dạ. À, chắc chắn sẽ rất uh, nhiều những câu hỏi của các nhà báo uh, ở Nam California sẽ đặt ra với anh Nguyễn Thanh Tú và cuộc họp báo sắp sửa bắt đầu. Tôi không biết mấy ờ, cái, cái, cái, quý vị biết chuyện đó không? Có ai, có ai nhớ chuyện đó không thì tôi có tài liệu đây tôi đưa truyền cho con. Nhưng mà 1991 lúc đó FBI và sở thuế truy tố Hoàng Cơ đình. Cái case tạm đóng chứ không phải là đóng, không phải là không có bằng chứng như cộng đồng ờ, tôi thấy mấy truyền hình nó nói là không có có bằng chứng chuyện đó không phải mà nói cho đúng đó thì cái lỗi lầm á sau khi mà tôi vào cuộc thì tôi điều tra kỹ và tôi đã nói cho phỏng vấn mấy người FBI ngày xưa và những cảnh sát ngày xưa thì biết thì nói cho đúng ngay đó cái lỗi lầm là họ giao hoàn toàn cái hoàn toàn cái sự chỉ động và ờ, chỉ đạo cho FBI cái đó cái lỗi lầm lớn tại lúc bấy giờ cái văn hóa FBI không có agent Việt Nam và không hiểu tiếng Việt Nam ờ, và không hiểu cái văn hóa của Việt Nam À, vì thế ngày nay tôi vào cuộc tôi đang làm việc với uh, Bộ Tư pháp uh, hai Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp cho về thuế và Bộ Tư pháp lo về hình sự là hình sự là về uh, bố tôi còn bên đây thì về thuế rồi rồi từ từ họ tôi sẽ chúng tôi sẽ làm việc uh, chung với nhau nhưng mà cái quan trọng nhất đó, quan trọng nhất là tôi muốn nói là FBI đã gọi và muốn làm việc với tôi nhưng trong lúc này tôi xin lỗi tôi từ chối là như vậy tôi nói lúc này tôi hoàn toàn không có tin cậy vào cái cách làm việc của các anh tôi dựa vào cái năm 1991 à, ờ, tại vì FBI muốn tôi mở cái case muốn tôi cho phép xin cái giấy phép để cho Ờ, Bộ Tư pháp coi và ờ, ờ, nhìn vào cái này nó quan trọng là Bộ Tư pháp FBI làm cho Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp lớn hơn mà Bộ Tư pháp có người điều tra riêng của họ vì thế nếu tôi không cho không có chữ ký tôi thì FBI không vào cuộc được đây là cái chiến thuật và cái chiến lược tôi đang áp dụng tại vì tôi nói đây là lúc chúng tôi chưa cần tới FBI chúng tôi đã có đủ và à, và và được khả năng để làm việc này nhưng mà từ từ tôi sẽ kéo mấy anh vào uh, ờ, FBI không phải như uh, cái hình ảnh mà cộng đồng Việt Nam nghĩ nói về làm việc á, thì phải nói là CIA FBI có thể nói là thua cảnh sát local luôn là tại vì thành phần nhiều FBI số nhiều đó là mới ra trường không kinh nghiệm như những cảnh sát hoặc thanh tra ở đây thành ra tôi kinh nghiệm về cái đó bởi vì thế tôi không bằng lòng họ họ đòi hỏi tôi xin muốn vào tôi giữ họ không nói chơi tôi bảo đây là chưa phải là lúc mà các anh vào mọi việc từ lúc cái phim ra đến ngày nay và trước ngày tôi đứng đứng trước mặt uh, uh, truyền thông hôm nay mọi việc là dưới sự chỉ động uh, chủ động và chỉ đạo của tôi trong 34 năm nay cái lợi là tôi không phải thế hệ bố tôi và cũng không cái thế hệ hai tôi là thế hệ một rưỡi tôi nói và viết tiếng Việt hiểu văn hóa tiếng Việt ở Việt Nam nhưng mà cái quan trọng nhất là tôi biết vận động ở um, quốc hội và tôi biết chính trị của Mỹ rằng và tôi biết pháp luật cái đó là cái lợi của tôi trước khi tôi vào tôi có nhiều câu hỏi ở internet người ta hỏi thay vì tôi trả lời cái, cái những câu hỏi đó tôi nghĩ là tôi sẽ nhường lại cho những người nào muốn hỏi các câu hỏi đầu tiên là tại vì tôi sợ những cái câu hỏi trên đây đó các anh sẽ hỏi cùng giống câu hỏi đó thành ra tôi sẽ giữ đó nào hôm nay tôi sẵn đây tôi cũng nói luôn tôi là một trong những người nạn nhân chứ không phải là một người nạn nhân mà thôi tôi có liên lạc với mấy, mấy gia đình nạn nhân kia để tôi, tôi đứng ra tôi hợp tác tôi phụ tôi giúp cho nhưng đến ngày này họ vẫn sợ thành ra tôi tôi không có trách được tôi gọi mấy lần tôi với AC uh, à, Thompson um, sẵn đây nói về AC Thompson ngày nay tôi đã có hợp tác với thêm 3 tới 4 người phóng viên Mỹ điều tra và một cái cái truyền hình lớn chúng tôi đang làm việc uh, đây chưa phải là tiền để tôi nói cái truyền hình đó là ai uh, sẵn đây tôi muốn giới thiệu uh, chú Đặng Văn Âu nếu ờ, cháu không làm ờ, ờ, làm thì chú là chúng cũng trong những một người nạn nhân của uh, Việt Tân. Tôi là thiếu tá không quân Đảng Văn Âu. À, khi viết thì tôi có ký rõ thêm là bằng phong Đảng Văn Âu. À, năm 1988 tôi đăng bài vàng rơi không tiếc của nhà văn không quân Đào Vũ Anh Hùng nói trong vâng. cái bài văn đó, ông Đào Vũ Anh Hùng đặt câu hỏi cho một người cùng đơn vị ở trong tổ chức của mặt trận là ông Nguyễn Kim Huần. Thì cái bài văn rất là nhã nhặn tử tế, chỉ hỏi sự thật thôi. Thì không một tờ báo nào đăng hết. Thì tôi đăng, tôi đăng đây là tờ báo của không quân. Thì tôi đăng lời lẽ của một người không quân hỏi một người không quân thế là tôi bị áp lực à, đoàn viên của mặt trận tới đòi tịch thu tờ báo rồi đoàn viên của mặt trận gọi điện thoại hăm dọa hăm dọa tôi hăm dọa vợ con tôi và hăm dọa một người đồng sự với tôi là thiếu tá phạm đăng cường hăm dọa mà anh bạn tôi bị khủng hoảng tinh thần đến cái độ phải nhảy cầu xa lộ quyên sinh chết thì cái vụ đó nó ầm ĩ ghê lắm bởi vì đưa đến cái chết nhưng mà tất cả các báo ở hải ngoại đều im lặng không có một người nào đứng về phía chúng tôi để nói lên cái sự uất ức của một người thiếu tá không quân từng bay bắt phạt nhiều lần mà vẫn bị chết một cách oan uổng. Tôi là người viết rất nhiều bài viết để hỏi, để hỏi tội ông Hoàng Cơ Định phải trả lời cho tôi à, trong cái chết của ông Hoàng Cơ Minh đó trong cái chết của ký giả đạm Phong ký giả Lê Chiết tôi không có bằng cớ tôi không có bằng cớ cho nên tôi đặt câu hỏi còn cái chết của ông Hoàng Cơ Minh thì tôi nói do ông Hoàng Cơ Định do ông Nguyễn Xuân Nghĩa do ông Nguyễn Kim hoàng và do bác sĩ Trần Xuân Ninh Tại sao? Bởi vì bốn người đó là bốn người chủ chốt cấp cao nhất của mặt trận. Chính bốn người đó đã để cho ông Hoàng Ca Minh đi về khu chiến và khu chiêng đánh trống ầm mỹ lên. Tôi hỏi cộng sản nó mù hay sao mà để cho những cho ông, ông, ông tướng Hoàng Cơ Minh ra đi với một số anh em quân nhân bạn bè của tôi. Thì tôi nói là có phải các anh đẩy ông Hoàng Cơ Minh đi đến chỗ chết không? để rồi các anh thừa hưởng tất cả những cái gì không sau cái vụ của Thompson tôi có những bằng cớ do ông ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói ra chẳng hạn như ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông nói là có một cuộc họp bàn tính sổ ông Đỗ Ngọc Yến nhưng ông Nguyễn Xuân Nghĩa can thiệp cho nên Đỗ Ngọc Yến không bị giết nổi cái chuyện đó là đủ chứng tỏ trong mặt trận có tổ chức khủng bố thì tôi mới viết một cái bài Tôi hỏi Nguyễn Sư Nghĩa anh là ai? Tôi không buộc tội ông ta là Cộng sản. Tôi không. Tôi chỉ đặt vấn đề ông là ai nhưng ông không trả lời. Bởi vì ông Nguyễn Sư Nghĩa ông thú nhận ông là cháu của Mười Cúc Nguyễn Văn Linh. Trước đó tôi có biết nhưng tin đồn bây giờ chính ông Nguyễn Sư Nghĩa nói ra. Nên tôi hỏi bây giờ khi cộng cộng sản chiếm miền Nam anh không đi học tập cải tạo anh vẫn còn tiếp tục làm với ông Nguyễn Văn Hảo rồi anh ra đi chính thức trên máy bay và cả vợ cả con cả cả tài liệu đi ra đi ra anh ta là một người đỗ đạt ở bên tây nhưng anh không làm việc ở bên tây anh qua mỹ và gia nhập mặt trận hoàng cơ minh thành thử ra đó tôi đặt câu hỏi thôi bởi vì anh anh tú anh có cơ quan công quyền giúp đỡ anh để đi tìm sự thật tôi không biết sự thật tôi hỏi câu hỏi và sống ở trong một cái đất nước tự do như thế này anh không quyền im lặng trước những cái điều mà anh làm thành thử ra đó tôi đến hôm nay tôi đến đây này tôi thứ nhất là tôi ủng hộ anh tú đi tìm sự thật cho bố bởi vì một người con có hiếu đều phải có nghĩa vụ như thế ngoài ra trong cái tinh thần người cầm bút tôi người cầm bút là tài tử thôi không phải chuyên nghiệp nhưng người cầm bút phải có bổn phận binh vực người cầm bút tất cả những cái tờ báo tất cả những cái tờ báo những người làm truyền thông đã im lặng trước cái điều sai trái tôi cho họ bất xứng và họ không xứng đáng là người làm truyền thông tôi đặt vấn đề với họ nhiều lần cho nên những bài báo tôi viết ra không bao giờ được họ đăng đều là đăng trên mạng hết cái vụ mà cái ông nhà báo ở bên tây bị bị bọn uh, gọi là Islam mà terrorist nó giết chết 38 lãnh tụ quốc gia trên thế giới đi còng tay đi với nhau giữa Paris để chứng tỏ sự đoàn kết chống lại sự khủng bố. Tại sao người Việt Nam mình chống cộng mà lại im lặng trước cái chết oan khuất của ký giả Đạm Phong. Ông Đạm Phong đã làm điều gì sai? Nếu ông làm điều sai, vạch ra đi. Tại sao lại giết người ta? Mà tôi thì tôi không có bằng cớ để mà buộc tội. Nhưng hễ ai đụng đến mặt trận là bị là bị giết. Ông Lê Triết đụng đến mặt trận chết. Ông Đạm Phong đụng đến mặt trận chết. Tôi đăng một bài báo rất tử tế đàng hoàng hâm dọa tôi hăm dọa tôi nghĩa là gọi điện thoại suốt ngày đêm mà cái thời bấy giờ chưa có cô na đi tôi không biết ai gọi nhưng tôi nghe giọng nói tôi biết nhưng mà chưa đủ bằng cớ để tố cáo thì tôi rất nhã nhặn đặt câu hỏi anh là ai không trả lời thành thử ra đó quý vị này tôi xin thưa mình bỏ nước ra đi vì không thể nào sống với chế độ cộng sản được vì sự dối trá bịp bợm tàn ác bất nhân mình ra đến đây, mình không thể im lặng trước sự bạo lực. Mình phải lên tiếng. Nếu mình im lặng, tức là mình đồng lõa đến cái sự mà bạo lực, ờ, khúc tất diệt chọc. Cho nên tôi kêu gọi nhờ cơ quan truyền thông mấy anh có mặt đây này. Hãy nói với đồng bào Việt Nam ta bỏ nước ra đi, ta phải sống cho sao xứng đáng để mà yểm trợ cái tiếng nói trong nước thế rồi ok rồi để trước khi tôi mà trước khi uh, bắt đầu hỏi câu hỏi tôi cho uh, chia sẻ anh tí tại sao tôi vào vừa mấy tuần vừa trước tôi có nhận được mấy cái email nhiều người ủng hộ thắc mắc tại sao không nghe tiếng tôi thấy sâu lâu quá không nghe thành ra tôi muốn kể cái chuyện này để để à, để cộng đồng hiểu tôi đi đó cái cái chiến lược và chiến thuật tôi sẽ đi tới tới đâu lúc tôi lúc mà tôi còn nhỏ đang chuẩn bị thi đề thất tôi nhớ bố tôi có nói với cái về cái chiến uh, uh, nói về chiến tranh Việt Nam mà đề cập tới Điện Biên Phủ trong đó trong lúc đó nói tôi tình cờ tôi hỏi bố bố tôi nói về cái chiến lược này kia thì lúc đó tôi mới hỏi bảo tôi hỏi bố tôi tôi nói như vậy lính Pháp sẽ thua hả bố bố tôi bảo rằng không phải kết thúc là vì nước Việt Nam là của Việt Nam ý tôi muốn nói là đảng Việt Tân cũng như lính Pháp phải kết thúc tại 34 năm nay cộng đồng Việt Nam tranh đấu trong một bóng tối tôi đi vào quốc hội không ai biết ờ, cộng đồng Việt Nam là gì cả chỉ biết Việt Tân mà thôi những nơi tôi đi không thấy Việt Tân là một băng đảng là tại vì tôi dùng cái cái, cái chữ băng đảng, tôi có bằng chứng cụ thể cho biết họ không chưa hề đăng ký, chưa hề đóng đóng thuế. Gần đây tôi có coi cái video của anh Phạm Văn Thành, có mấy người gửi tới. À, những người ủng hộ tôi thì có bảo rằng anh Tú à, tại vì em Phạm Phạm Văn Thành có trong cái Facebook tôi thì bảo là anh Tú anh nên kết thúc cái tình bạn anh với lại Phạm Văn Thành. Tôi không đồng ý. Tôi nói có thể anh chị quên 42 năm về trước chúng tôi chúng ta vượt biên đầy tuyệt vọng để đi tới tới tới, tới đất, đất ờ, um, tự do ờ, đất tự, tự do dân chủ để làm gì? Tự do ngôn luận là một trong những cái tự do chúng ta tới đây. Mà tại sao ngày nay các anh muốn tôi không làm bạn với anh? Cái đó một cái phương pháp là là là bịt miệng khống chế cái cái tự do ngôn luận của anh Phạm Văn Thành tôi nói không tôi sẽ làm đủ thứ mọi cách để bảo vệ cái tự, tự do ngôn luận của anh Phạm Văn Thành để rồi anh ta và tôi tiếp tục bất đồng ý kiến với nhau cái bất đồng ý kiến không phải là cái vấn đề cái vấn đề hay hay không là có quân tử đó hay không tôi và anh vẫn còn là bạn hay không đó là cái cái, cái quan trọng tại vì chúng ta đã qua đi bốn mươi mấy năm bốn mươi hai năm một là đi tới hai là đi lùi tôi thấy chúng ta đứng một chỗ nói lại về anh ờ, thì trong cái trong cái video anh Phạm Văn Thành có trách tôi anh nói anh Tú bố anh chết những người nhà báo chết không phải là vì nhà báo mà vì chính trị và anh cũng nói thêm tôi ủng hộ anh Tú những cái gì của riêng nhưng anh đừng lấy của chung làm của riêng ý ông Phạm Văn Thành muốn nói là cái gì của Việt Tân là của Việt Tân không có lấy cái tên của đó nhưng anh Phạm Văn Thành sai là chỗ này. Trên pháp luật, việc Tân chưa hề có. Làm sao mà tôi lấy được? Làm sao mà của chung được? Cái thứ hai, bố tôi, tôi là của tôi, của riêng, của gia đình tôi, của mẹ tôi. Các anh lấy quyền gì? Lấy cái mạng sống của bố tôi, đổi nó thành con cờ chính trị, rồi khi nào không tiện thủ tiêu nó đi các anh lấy quyền gì địa vị gì ngày nay các anh giảng đạo cho tôi nào là của chung nào là của riêng đó là câu tôi đã đáp lại với anh phạm à, phạm à, văn thành tôi có nhiều người thắc mắc tôi vào cuộc lúc nào ai cung cấp tài liệu và quan điểm của tôi về những nhân vật của cộng đồng khi cái phim ra thì tôi nghĩ sao lúc cái phim vừa ra tôi nhớ ba tây tháng 11 AC Thompson gọi tôi nói Tú xin lỗi gia đình có khỏe không tôi hỏi anh xin lỗi tại sao thì ông ta nói là họ chống quá cộng đồng chống quá thì tôi mới cười tôi nói anh AC anh không phải người Việt Nam anh không biết anh nghĩ là anh tưởng là anh biết uh, đảng Việt Tân Ma nhưng mà không phải như anh nghĩ họ dàn trận họ đưa cộng đồng ra đỡ đạn anh không hiểu để tôi làm việc cứ để đó thì người em gọi tôi cái câu hỏi ờ, thứ hai nói anh tú anh phải viết say something do something để họ báo chí này kia tôi nói khoan cái đầu bạch tuộc anh đã thấy nhưng mà anh muốn coi cái vòi bạch tuộc là ai thì lúc đó tôi ngồi mà cái, cái truyền thông Việt Nam không biết những việc tôi làm những người cung cấp tài liệu cho tôi phải nói cho đúng là tôi phải mang ơn là Hồng Thuận, Trinity Hồng Thuận, đài của SPTN. Tôi lấy từ Facebook ra, từ đó tôi map nó ra làm cái bản đồ, gọi là bản đồ tội lỗi. Trong đó tôi đọc những cái screenshot tôi đọc cho thi, thi vụ để tôi đưa mấy cái này ra ai um, tình nguyện truyền ra dùm. Yeah. Dạ. Người Việt Hà Giang over promise under under deliver có nghĩa là hứa lời hứa cạn người Việt again Hà Giang câu hỏi có ai biết luật sư để giới thiệu cho Việt Tân hay không để kiện người Việt again Hà Giang trong lúc vừa phỏng vấn uh, ờ, AC Thompson ra ký cái petition cái thỉnh nguyên thư chống lại uh, ờ, AC Thompson và cũng người Việt Hà Giang là người mà ám chỉ Tony Nguyễn là cộng sản nhận được 20 nghìn đây Josie Nguyễn là người vừa làm cho người Việt vừa làm cho SPTN để tôi đọc sơ sau khi xem xong Terror in Little Saigon của đài PBS Jocelyn có rất nhiều ý kiến về bộ phim này. Sơ sơ tôi nói ngắn đây. Nói tóm lại, nói lên hầu hết những suy nghĩ của Jocelyn và một trong những câu mà tôi hoàn toàn đồng ý với là bộ phim này là đầu voi đuôi chuột. Đây là nhà, đây là mấy người phóng viên đây. Lily Nguyễn cũng vậy. Thiếu đạo đức AC Thompson và hỏi Lily Nguyễn với lại uh, Tammy Tran hỏi chúng ta phải viết lập ra cái thỉnh nguyện thư cái thỉnh nguyện thư đó lúc đó cộng đồng không biết có hai cái thỉnh nguyện thư gọi là My Little Saigon với lại cái Little là thành lập do đảng Việt Tân mà ra à, Việt Tân Ma chứ mà đảng Việt Tân tôi quên từ đó ra tôi nhớ là anh Đoàn Trọng mới bước vào anh Đoàn Trọng hỏi anh Tú nếu cái cuốn phim này nhiều người chống như vậy anh có lo không tôi nói lo phải lo chứ chuyện đó dĩ nhiên thì anh đoàn chồng hỏi nhưng mà anh có hai cái thỉnh nguyện thư thì lúc bấy giờ tôi mới biết thôi chết rồi cộng đồng Việt Nam truyền thông không có phóng sự điều tra không có phóng sự điều uh, điều tra điều tra at all period như vậy họ không có thấy được cái cái cái cái sự mà gọi là lừa gạt nghệ thuật của Việt Tân tôi dùng cái chữ nghệ thuật là sao là tại vì tôi nhớ để tôi đọc tiếp cái này trước khi tôi nói trở lại cái đó phong lý là người này là làm cho ông Alan Lowenthal ok Tammy Tran là người là Trần thì ờ, tôi nghĩ là Trần thì Thiên Thiền Tâm thì phải Thanh Lan SPTN chứng minh cho tôi thấy cái gì Để, truyền thông ở ở hải ngoại phần đông là không phải là cái chuyên nghiệp mà là cái nghề vì là cái nghề họ không hiểu cái chữ đạo đức vì là cái nghề không có tinh thần đồng nghiệp tôi thấy tội nghiệp cho các cộng đồng Việt Nam tôi cứ đưa ra ờ, coi mấy cái tôi còn nhiều nữa nhưng mà không nói Trinity là Hồng Thuận ờ, Hồng Thuận và Billy ờ, nghĩa dịch lên cái cái cái thỉnh nguyện thư đó họ không ngờ tôi ngồi tôi ngồi mà tôi cười trong lúc họ đứng ngoài kia tôi nói Tôi nói người em tôi, let them be, let them talk, the more they talk the better. Let them talk. Tại lúc này tôi đang collection, sưu tầm những tài liệu tôi coi. Để rồi tôi ấy, lúc đó tôi thấy bạch tuộc. Lúc đó tôi biết, tôi nhớ bố tôi nói, chiến tranh Việt Nam không phải thua về quân sự nha Tú. Truyền thông con. Khi tôi thấy như vậy là cái chiến thuật, chiến lược họ dùng đây là của Cộng sản Bắc Việt. Cái người, cái cái cái cái, cái mục tiêu đầu tiên của tôi là Radio Free Asia Đại Á Châu Tự Do Tại sao? Tại vì cái đó là làn sóng của quốc gia Họ đã biến ông Nguyễn Văn Khanh Đã biến cái làn sóng quốc gia Trở thành lại cái cơ quan tuyên truyền cho Việt Tân Mà tôi không cho phép Khi tôi thấy đó Đó là cái đầu tiên là Tại sao nữa? Là từ cái đó phóng vào đưa vào nước Việt Nam Để tạo ra cái ngộ nhận Việt Tân Ma là một đảng chính trị hợp pháp tôi trần cái đó liền ngay tức khác đối với tôi ông Nguyễn Văn Khanh là con rắn nhưng mà cái nọc độc của của con rắn đó không phải ông Khanh mà là Mạc Lâm tại vì ông xịa những cái bài lên bài nào lên hay không là ăn thua ổng nếu mà hợp ý đồng ý là được cho phép của Việt Tân tôi chặn hết ngày nay OFA rất là khổ với tôi họ biết chuyện này tôi còn nhiều chuyện khác tôi ấy à, khi mà tôi tìm được mấy cái cái cái này lúc đó nó bắt đầu mở rớn lớn ra lúc nãy anh ờ, ờ, Đỗ Dũng hỏi anh có đúng ờ, có những cái bài mà anh viết có bằng chứng bằng chứng cụ thể không thể khai được lúc đó tôi mới bắt đầu chiến lược tôi chiến thuật tôi là áp dụng ngay tức đó ngay lúc đó tôi sẽ đóng cọc những mấy cái vòi bạch tuộc tôi gọi cái từ ngữ bạch, bạch tuộc là tại sao tại con bạch tuộc khi mà chặt đứt cái vòi nó đi nó mọc cái vòi khác nó sẵn sàng một cái vòi khác nó vứt đi cái vòi ở vòi kia không quan trọng nó trốn đi tôi không cho phép tôi sẽ đóng nó khi nào tôi cần nó chết nó sẽ chết bây giờ tôi muốn nó sống để đó tôi khi nào tôi ấy tôi xử tội còn cái đầu bạch tuộc là cái đảng việt tân ma là nay là đang đương đầu tại vì tại việt tân ma rất là nghệ thuật again tôi nói lại cái chữ nghệ thuật là tại sao là vì cái câu hỏi của uh, phóng viên trần nhật phong hỏi cái câu đảng anh có đăng ký hay không? Either yes or no, không. Đỗ Hoàng Điềm, ta phải phục anh đó. Anh trả lời bên Việt Tân thì vỗ tay hay quá, tuyệt vời. Những người chống Việt Tân thì nói, tại sao trả lời dở vậy? Nhưng mà nghe kỹ lại, tôi ngồi tôi nghe kỹ lại. No, anh ta không có trả lời. He dances around từ đó tôi nhắm vào tại vì lúc đó trong thời gian lúc đó tôi ngồi tôi đợi cái chiến lược và chiến thuật của tôi đầu tiên là làm sao mà lấy cái sức mạnh của cái con đầu bạch tuộc làm việt tân ma đó khi mà tôi lấy được cái áo áo mão phương tuồng đó gone không khác gì anh chơi cờ tướng mà tôi lấy cái con tướng của anh anh không còn là gì nữa tôi nhìn thấy cái tên đó khi mà tôi lấy cái tên đó mất nó rất là hại là tại sao là tại vì từ đó sở thối đã thấy rõ cái bộ mặt của mà đảng mà Việt Tân gone và quốc phòng tôi đang làm việc đã thấy dân biểu đã thấy từ từ tôi đẩy ra hết như tôi nói tôi có hai việc tôi làm tìm công lý cho bố tôi nhưng tôi không thể tìm công lý cho bố tôi mà không hoàn tất sứ mạng của bố tôi hoàn tất sứ mạng là sao Bố tôi bỏ mạng chết sống là vì muốn bảo vệ cái sự trong sáng cho cộng đồng Việt Nam. Để rồi các anh tranh đấu, không có phải tranh đấu trong một bóng tối. Để rồi có cái tiếng nói sức mạnh. Đó là cái, cái, cái mạng sống của bố tôi mất là vậy. Thành ra tôi đó là cái quà tụi tôi tặng cho cộng đồng. Sau khi xong, tôi không có cần gì cả. Tôi về Houston nơi tôi bố tôi mất. Tôi đi câu cá, chơi tennis bây giờ à, đó là nói tóm tắt vậy rồi họ hỏi tôi có nhiều người hỏi anh quan niệm của anh nghĩ gì những nhân vật như là Nguyễn Xuân Nam tiến sĩ Đỗ Hùng này kia để tôi nói về tiến sĩ Đỗ Hùng tiến sĩ Đỗ Hùng cái chữ tiến sĩ nghĩa là thành phần trí thức trước khi có cái cái bằng tiến sĩ phải có cái dissertation là phải viết chứ khi anh lập luận anh phải có cái gọi là cái bằng chứng cụ thể hay là ít nhất cũng phải bằng chứng để lập luận tôi thất vọng là tại vì tiến sĩ Đỗ Hùng lấy cái địa vị là tiến sĩ cái tên là tiến sĩ làm thế nào mà anh dịch cho cái câu văn phạm cái tiếng Anh mà sai hoàn toàn sai mà tôi hiểu tại sao Terror in Little Saigon có nghĩa là khủng bố ở khu vực Sài Gòn, không phải là Sài Gòn khủng bố. Nếu tôi lấy ra cái chữ Sài Gòn đi tôi bỏ vào chữ Paris Khủng bố terror in Paris có nghĩa là khủng bố ở nơi Paris, thành phố thủ đô Paris Chứ không phải là những người ở thủ đô Paris Hoàn toàn, nhưng mà tôi hiểu tại sao ảnh làm như vậy Vì đó là chiến dịch vô hiệu hóa cái nội dung của cuốn phim Nội dung là gì? Nội dung là sự thật mà uh, tiến sĩ Đỗ Hùng không có câu hỏi đó tôi ngạc nhiên tại vì tôi thấy ờ, tiến sĩ Đỗ Hùng ngồi đó với lại anh Nguyễn Xuân Nam cái đài uh, Cali Today rất là thất vọng đây là một truyền thông đây là một người tiến sĩ sau khi anh ta nói về cái phim của AC Thompson đã nói cái phim này họ quay rất là như là Hollywood rất là đắt, đắt tiền anh có ai đứng sau lưng có ai đứng sau lưng có nghĩa là ám chỉ cộng sản đứng sau lưng nhưng mà không có đưa ra bằng chứng nào cả cái đây là cái chiến gọi là cái chiến tôi gọi là cái chiến dịch lỗi thời nếu có anh muốn đưa phải đưa ra bằng chứng mà anh là tiến sĩ phải đưa ra và lập luận từ đó thường thường mấy người mà gọi tôi cộng sản hỏi email tôi gọi tôi cộng sản gọi bố tôi là những cái từ ngữ họ họ dùng cho bố tôi thằng rồi họ tôi không thể muốn lặp lại nghĩa là bẩn thiểu nhưng mà tôi hiểu tại vì tôi nhận được cái email đó tôi biết những việc tôi làm tôi đang thắng tôi mừng là tại vì nếu mà lấy cái chữ cộng sản ra họ không còn lập luận được gì nữa không có cái gì đâu mà lập luận đó là tiến sĩ Đỗ Hùng nói về nhà văn Vũ Văn Lập nhà văn Vũ Văn Lập ông ta nói đầu voi đuôi chuột tôi suy nghĩ kỹ cái chữ đầu voi đuôi chuột ông chê à, ông ờ, Vũ Văn Lập chê AC Thompson AC Thompson là người đã đề nghị ba giải Emmy. Vũ Văn Lộc chưa hề thấy một cái máy quay phim. Lấy địa vị gì mà chỉ trích anh ta nói ông nói là AC Thompson làm dở. Còn cái phim này 15 năm không có bằng chứng, không có gì cả. Không cái hầm đường đi không có đèn, không có ánh sáng. Ông Vũ Văn Lộc, nhà văn Vũ Văn Lộc nếu ông coi cái này, tôi chia sẻ với ông cái này đây không phải là đầu voi vui ờ, đuôi chuột mà nó là cái mạng lưới tội lỗi và ông là những người đóng góp vào trong cái mạng lưới tội lỗi lừa gạt cộng đồng 34 năm nay một người nữa Nguyễn Xuân Nam nếu mà cái phim ra tôi có thể làm nhưng mà cái truyền thông ở Cali ở đâu toàn tôi chưa thấy hề thấy mà họ phỏng vấn một người nạn nhân toàn là Hoàng Tứ Duy, uh, Trinity Hồng Phụng. Đây là cái phim này nếu không có nạn nhân làm sao có cuốn cuốn phim? Làm thế nào của ờ, phỏng vấn anh Đỗ Dũng mà không phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tú được? Cái chuyện vô lý. Lúc đó tôi biết họ dàn trận hết. Đây là chiến dịch như tôi nói. Lúc bấy giờ họ duyệt binh đưa nào là tiến sĩ Đỗ Hùng, Vũ Văn, nhà văn Vũ Long Lận Hôm mà họ đưa AC Thompson ở phỏng vấn Tôi thấy là cái sự hèn là chỗ này Họ đưa một nhà, ờ, một người luật sư Mà một luật sư, bổn phận luật sư không phỏng vấn Phỏng vấn là phóng viên nhà báo Luật sư tra khảo Nó khác, phỏng vấn khác Nhưng mà khổ cái này, cái nhục là cái này Anh đưa lên một nhà, một luật sư nói tiếng Anh rất là kém, yếu Tôi ngồi tôi lắng tai nghe không hiểu ông nói cái gì Nó thất bại Rồi xong thêm một nhân vật nữa Đó là Ông Phát Bùi Ông Pháp Bùi ở đây có hình như ở đây có hai chủ tịch phải Tôi có thể làm à, chủ tịch Ngãi Vinh với chủ tịch phát bùi đúng không ờ, dạ, đúng, rồi okay. khi mà cái phim này vừa ra ông ngãi vinh là người đầu tiên gọi tới gia đình tôi chia buồn người vợ là hoài hương anh tú chúng tôi gọi chia buồn với anh anh cần gia đình anh cần gì xin cho cộng đồng biết chúng tôi sẵn sàng đó ông ngãi vinh tôi coi video tôi đó tiếng việt tôi thân tôi tôi nói thật tôi không rành nhưng mà cái lời cái từ ngữ anh dùng cái động từ cái danh từ tôi để ý rất để nó có ý nghĩa tôi coi cái youtube mà ông ta ngay chỗ cái buổi họp của cộng đồng ông ta nói như vậy nơi đây chúng tôi không đề cập không muốn đề cập tới năm nạn nhân năm người nạn nhân đó để cho cơ quan FBI lo tại sao cái lời nói này quan trọng cái lời nói này nó xúc phạm tới tụi tôi gia đình chúng tôi và nạn nhân Nói về tình đồng hương với đồng hương không có Tại tôi là người Việt Anh là người Việt Tôi gặp nạn Không lẽ anh Đỗ Dũng không ờ, không ờ, không, không ờ, uh, giúp tôi Không có chuyện đó Chúng ta là người Việt với nhau đồng hương Nói về tình người với người không có là tại sao Ý ông nói đây là nếu một lát tôi trên đường về uh, Đi về uh, airport Phi trường Nếu tôi thấy anh Đỗ Dũng bị tai nạn tôi tiếp tục lái mặc kệ anh Dũng để cho cảnh sát lo. Tôi không phải là phát bùi, tôi sẽ không làm chuyện đó. Cho là anh Đỗ Dũng không thích tôi đi nữa. Vì tình người với người ta sẽ ngừng xuống, tôi lo cho anh, tôi gọi người tới giúp anh xin lỗi xin lỗi anh nói như lộn sao nay nữa là nghe vinh gọi tới ờ, nói là chia buồn sau đây là nói nghe vinh nói vậy là ông ờ, không không không ông ông ông ông, ông phải nghe vinh uh, uh, phát bùi phát bùi phát bùi xin, xin lỗi à, cảm ơn anh đỗ dũng dạ, Pháp Bùi ông ờ, Pháp Bùi nói nhưng mà cái lời nói của một người chủ tịch của cộng đồng là lời nói của chung mặc dù ông phát Bùi không thích tôi đi nữa nhưng khi anh phát biểu cái phát biểu đó là phát biểu của người ngoại giao anh phải lựa lời mà nói anh không thể phát bội ờ, như vậy tôi chỉ hy vọng nếu cộng đồng mà cái cộng đồng mà anh phát bùi đại diện mà coi cái video này nếu mà anh ta vẫn còn ở đó thì tôi biết đó là lời nói của chung cái lời nói cái phát biểu của anh Pha, à, phát bùi chứng minh cho tôi biết anh ta không xứng đáng cái chức vụ anh đang nắm tôi chỉ hy vọng tôi với ông ta có một sự đàm thoại là gọi nói chuyện để hiểu nhau nhưng mà cái đó lại là nhưng mà tôi đã về tôi khi mà tôi lựa một người tôi chuyên môn là điều tra và tôi biết tại sao ông ta nói những cái lời ông nói tới đây tôi chấm dứt ờ, và sẵn sàng ai có những câu hỏi gì tự nhiên hỏi tôi sẽ trả lời mà à, tôi có nhiều câu hỏi lắm nhưng mà con bởi báo chí đây rất nhiều tôi hỏi câu hỏi đầu tiên cái vụ án này coi như là đã được chìm xuống cách đây hơn 30 năm 34 năm thì nguyên nhân nào mà động cơ nào thúc đẩy anh và một số được cộng tác viên làm công việc này? Đó là câu hỏi của Cảm ơn ông. Ý ông muốn nói là tại sao phải đợi ba mươi mấy năm nay rồi mới bắt đầu làm? AC Thompson là một trong những một trong ba người tôi bằng lòng cho làm việc. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên AC Thompson gọi tôi Tú. Chúng tôi muốn làm việc hợp tác với ông uh, xin ông cho uh, bằng lòng cho chúng tôi làm việc lúc bấy giờ tôi không đồng ý tôi nói với AC khoan anh cho tôi hai tuần thì anh hỏi hai tuần để làm gì tú nếu mà quý vị biết tôi thì biết tôi để điều tra để tôi biết anh là ai tại vì tôi sợ mỗi lần tôi nghĩ tới phóng viên Mỹ tôi cứ nghĩ đến cái phóng viên mà ngây thơ những cái người Mỹ mà ngây thơ chiến tranh Việt Nam vào rồi họ không biết cái chiến tranh là sao họ phỏng vấn đồ này kia tôi không muốn những người ta phỏng vấn lợi dụng tôi để làm nổi tiếng cho họ tôi nói là một là một trong ba mà trước đó trước năm 1991 đã có hai người tới với tôi tôi không bằng lòng làm việc là tại sao là vì tôi nhớ bố tôi trước khi mất nói tôi tú con nhớ bình tĩnh phải đợi chỉ khi nào cái giờ chín mùi con mới làm Cái chữ chín mùi đây là khi nào mà họ thất thế Con phải ra mặt Lúc đó vào Vào cuộc Cái chiến thuật bố tôi gọi là Đường hầm củ chi Ngồi đó đợi Đợi cho đến khi nào mưa tạnh con ra Đó là lý do tại sao 32 năm nay tôi mới ra mặt Tại vì lúc này tôi biết họ đã thất thế Ông Hùng tôi hy vọng tôi đã trả lời câu hỏi của ông Chứ không phải là chúng tôi đợi 32 năm Trước đó tôi đã có nhiều người tới rồi Dạ yeah. Chị Thư Thưa quý vị uh, không Tôi tôi không có câu hỏi cho anh Tú Nhưng mà tôi muốn Xin lỗi chị cho biết tên Dạ thưa tôi là Bùi Anh Thư ạ à. Tôi là người tham gia mặt trận Từ đầu năm 82, 1982 Tôi là người điều hành tờ báo kháng chiến nói ra điều hành thì không phải ông ông Nguyễn Xuân Nghĩa là cái người mà coi như là um, tổng vụ trưởng um, không phải uh, lo về uh, tuyên vận tôi là tôi làm việc trong ờ, tờ, tờ báo kháng chiến trong thời gian sau khi anh um, anh Đỗ Thông Minh uh, về Nhật và tôi coi như tham gia uh, tôi giữ cái tờ báo kháng chiến khi có cái sự mà bất bình giữa ông Liễu và ông Minh thì nó gây ra những cái sự xáo trộn ở trong nội bộ uh, mặt trận thì với cái tuổi trẻ lúc đó chúng ta ai cũng muốn đấu tranh cho một đất nước uh, tự do và chúng ta đấu tranh bằng cả trái tim của chúng ta mình không muốn nhìn thấy những cái mà đấu đá nội bộ như vậy cho nên tôi không có theo phe nào cả và tôi đã đi dự cái buổi họp cuối cùng mà kêu gọi vào ngày 29 tháng 12 năm 1984 tại miền Nam Cali để ờ, lúc đó các anh em uh, trong mặt trận yêu cầu mặt trận nên tổ chức cái buổi uh, nói chuyện để mà hòa giải giữa ông Minh và ông Liễu. Tôi chứng tôi chứng kiến những cái dòng lệ như anh Đào Vũ Văn Hùng đã khóc một người phi công một người lính đã coi như là chiến đấu mà đã mềm như những như là một cái đứa trẻ khóc khi mà thấy cái sự đổ vỡ như vậy cả cái hội trường rất là uh, rất là nhiều người khóc mình không thể nào mình tả được đến bây giờ tôi nhắc lại những cái cái hồi tưởng lại cái thời điểm đó tôi vẫn còn xúc động thì nó có một cái mà ít người biết có lẽ là rất là ít người biết nếu tôi không vào không nằm ở trong tờ báo kháng chiến chắc tôi cũng không có biết đó là khi quỹ và ông à, Trần Minh Công ở đây đứng ra tổ chức cái buổi họp của đoàn viên như vậy tại miền Nam Cali thì khi thông báo đưa ra từ cả tháng trước địa điểm họp, ngày giờ họp là tại miền Nam Cali nhưng hai tuần lễ trước khi mà cái buổi họp đã được thành hình thì trong tòa soạn những anh em ở xa gọi về hỏi không anh tự vì sở dĩ tôi tôi muốn nói đến như dạ, vậy á tôi muốn nói như vậy để thấy rằng á dạ. là tôi là cái người chứng kiến và tôi cũng là nạn nhân của Việt Tân mặt trận đó chứ không phải là chẳng hạn như là anh ờ, Đặng Văn Âu anh không đứng ở trong ờ, mặt trận cho nên anh bị hăm dọa Ờ, vì có thể người ta nói ô tự ông nghe thế này thế kia không đúng nhưng mà tôi là nạn nhân đó thành ra khi mà sau cái cái cái, cái... sao từ lâu giờ chị không nói chị phải chờ sáng nay chị nói chúng tôi đến đây là thưa anh, anh tôi anh, có anh, nói anh tú anh muốn mời chúng tôi đến chúng tôi muốn nghe anh dạ vâng okay. thưa anh tôi có nói nhưng mà tự vì nói trên facebook thì hôm nay bởi vì vậy nhân cái chuyện này đó trước những cái ống kính tôi mới ra mặt để mà tôi nói để ok chị à thư à phong mời chị dạ, dạ à, xuống dạ. đây chút xíu ờ, vâng, à, vâng. để à, bây giờ tất cả anh tú anh xin phép là ai có câu hỏi thì đặt câu hỏi với anh tú bây giờ rồi lát nữa nếu như mình có giờ thì chị có thể tâm tình lại cái cái cái khoản thời sinh hoạt à, của vâng, chị cho nó bé được. ok à, xin <laughs> khả xin phép tại hồi nãy đúng ra trước khi mà bắt đầu đó thì ít nhất ban tổ chức cũng nên trình bày sơ qua về cái format cái nội quy okay. uh, hội luận họp báo à, nhưng mà ít nhất Hải nghĩ á, là quý vị là khách mời à, thành ra bất cứ ai ở đây á, thì Hải yêu cầu ít nhất mình tôn trọng ban tổ chức mình không phải ban tổ chức thì mình đừng có đại diện cho ban tổ chức à, để xen vô hay là để đề nghị yêu cầu một người diễn giả làm bất cứ một cái gì hết à, nếu mà quý vị cảm thấy quý vị không muốn tham dự quý vị có thể ra về còn quý vị có gì yêu cầu quý vị yêu cầu bên tú trước nếu mà anh tú yêu cầu chị anh thư hơn thì anh, anh, anh tú sẽ làm chuyện đó dạ vâng Ô vậy thôi thì thôi tôi tưởng dạ vâng tôi chứ thì đến đây ờ, ờ, cho thôi anh anh anh anh đoàn trọng thôi anh đoàn trọng anh đoàn trọng anh đoàn trọng đứng không anh mời anh mời anh chúng tôi đến đây tôi hỏi cái câu chuyện thôi mời mời anh ngồi thôi tôi còn nếu mà anh khải đào tổ chức biết ông nít thì biết hiện à, anh đoàn chồng tôi xin lỗi mời mời anh no no no mời anh trở lại trở, trở lại tôi tôi đề nghị anh anh đoàn chồng anh là nhà báo anh muốn nghe thì nghe không muốn nghe là nghe việc gì phải giữ lại thôi thôi thôi giữ lại làm gì anh anh anh anh chúng tôi chỉ muốn nghe anh thôi tại vì chúng tôi muốn nghe anh nói thôi chứ còn nói chuyện đó có chúng tôi không nói sự quý đương mình cầm cầm anh không nói mình phải tôn trọng cái nội quy mình là guest mình không phải là chủ mình không phải là host ác là nhưng mà anh muốn anh nói là ai có câu hỏi thì lên tôi nghe rõ mà tôi nói cho con anh Tú nói là ai có câu hỏi Ok, ok, anh cho cái câu hỏi Chị Thương rồi Cái thư mời chúng đến đây là anh Để nó hỏi, để nó hỏi, để nó nói lại một tí thôi Bây giờ thì... Anh Anh chồng Tôi xin lỗi, lỗi tôi thì thì tiếp tục câu chuyện Ôi chồng anh gặp ngồi lại đi gặp ờ, thì tôi tôi tôi xin tiếp tục thì khi mà coi như là tôi khi khi sau cái buổi họp mà coi như là thôi cho chị um, một phút nữa chị xong rồi sau cái buổi họp ở tại miền Nam Cali thì tôi về và tôi coi như là thì một một tháng tức là đó đó là vào tháng 12 và vào tháng 1 thì ông ông Minh có tổ chức một cái buổi họp đoàn viên tại uh, miền Bắc Cali thì tôi đến và tôi đặt câu hỏi thì khi mà tôi đặt câu hỏi đã có rất là nhiều đoàn viên của phía bên ông Minh và coi như là đã coi như là vào gọi là tấn công tôi hành hung tôi thì sau cái buổi lễ đó đó là khi tôi về nhà đầy dãy những những cái cú điện thoại nặc danh gọi đến hăm dọa gia đình tôi hăm dọa coi như là nhà tôi hăm dọa tôi và có nói rằng là nếu là trường hợp họ hỏi những cái câu hỏi rất là bất nhã hỏi là có muốn mất tay không có muốn gãy chân không như vậy chính tôi là nạn nhân vì vậy tôi đã viết ra một cái một cái cái thư gửi các báo chí ở tại miền Bắc Cali tờ gửi cái tờ dân tộc dân tộc có đăng và những tờ báo khác có đăng và tôi vẫn còn giữ những cái lá thư đó cho đến ngày hôm nay và tôi nói rằng nếu tôi có mệnh hệ gì mặt trận chịu trách nhiệm về cái vấn đề mà coi như là ừ, bị thương hay là chết hay là cái gì tôi may mắn đã không cái là là, là bị coi như triệt tiêu thủ, thủ tiêu dưới dưới những cái sự cái khủng bố đó để mà còn sống để mà còn nói được cái tiếng nói như ngày hôm nay và thưa quý vị tôi là nạn nhân chính thức của mặt trận đó xin hết dạ, cảm ơn chị thư ờ, tôi xin lỗi um, nói sơ uh, có ai có câu hỏi gì nữa mời anh hỏi nói, nói tôi tóm lược lại cái uh, về bố tôi nói sơ sơ về bố tôi năm 1987 khi bố tôi nằm xuống bị thủ tiêu um, uh, Việt Tân Ma thủ tiêu đó Tôi nghĩ lúc đó bây giờ họ không hiểu ông cố ký giả Đàm Phong là ai. Không phải là người tầm thường. Bố tôi không phải là người tầm thường. Không phải là một nhà báo tầm thường. Anh cho thầy hỏi, khi mà anh nói nhà báo tầm thường thì anh định nghĩa cái chữ nhà báo tầm thường là sao? Tầm thường theo... Tôi đã giữ cái, cái, cái, cái chuyện này bí mật 34 năm nay, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ. Bố tôi là tình báo CIA. Khi um, AC Thompson tới nhà hỏi tôi nói Tú phải bố anh ngày xưa làm cho CIA không không tình báo đúng hay không tôi không trả lời tôi cười thì anh ta hỏi tại sao defensive uh, defense ờ, intelligence agency cũng biết nữa ai cũng biết uh, ông đàm phong ở đó vậy tôi cười tôi không trả lời thì lúc đó AC đi tìm trở lại nói why didn't you tell me your dad was a CIA agent lúc bây giờ tôi mới nói muốn biết anh có tài hay không tôi phải thử tài của anh bây giờ tôi thấy rồi đúng bố tôi ngày xưa là tình báo CIA là sao tại vì bác Phạm Văn Liễu lúc mà nói chuyện bố tôi để nghe cái cái cái, cái cú điện thoại bố tôi nói với Phạm Văn Liễu hai người biết nhau từ Việt Nam lại bố tôi nói với ông Phạm Văn Liễu anh nhớ đừng cho mặt trần biết lý, lý lịch của tôi nhé thì ông phạm văn liệu nói tôi biết nhưng mà tôi đã nói với họ nhà báo phạm ờ, đàm phong không phải là nhà báo thường thì lúc bây giờ tôi mới nhớ ngày xưa lúc còn nhỏ bố tôi hay đi pháp đi mỹ đi đi, đi hoài à mà rồi, tối về xong có người ờ, ông tài xế tôi gọi là chú ba uh, lái xe jeep đi đâu tôi không biết từ nhỏ tôi không biết chỉ sau này tôi mới biết lúc từ từ tôi mới biết nhưng mà tôi giữ bí mật những gì tôi nói hôm nay là đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ Mẹ tôi không biết, gia đình tôi không biết. Có thể người anh cả biết. Và tôi, AC Thompson nói, anh Tú, anh cần phải liên lạc. Uh, anh, tôi nhờ anh liên lạc với uh, với uh, uh, uh, tình báo CIA. Tại vì chúng tôi liên lạc nhưng mà họ không trả lời, chỉ anh thôi. Tôi có liên lạc, tình báo CIA tôi nói. Khi họ gặp tôi, họ ôm, họ nói xin lỗi Tú. Bố Tú biết quá nhiều nhưng mà họ giận nhất và họ, họ giận và tức FBI tài liệu đã đưa chiếc xe cái ngày đó lái màu gì bao nhiêu người ở nhà tú người những tên của những người giết là ai chúng tôi đã biết nhưng, nhưng chiến lược tôi từ lúc đầu mấy người đó không quan trọng họ chỉ, chỉ là những người lính tuân lệnh cấp trên ngày nay họ đã lớn tuổi già rồi xa trời gần đất vì thế nếu mà họ vào tù đi đó đảng việt ở ờ, cái việt tân ma sẽ vẫn nguyên vẹn tôi không muốn chuyện đó cái chính sách nào người nào tổ chức nào ra lệnh giết ông cô ông ờ, cố, cố cái giả đăng phong chính sách sách đó cần phải kết thúc tổ chức đó phải cần phải ờ, kết thúc đó là chiến lược tôi từ đầu từ lúc đầu và những cái chiến thuật tôi làm đến nay là vẫn như vậy, không gì thay đổi. Chúng tôi biết ai giết bố tôi, mấy người đã lớn tuổi, tôi biết những người đó ở đâu. Con cái họ ở đâu. Tại sao ờ, CIA không có giúp đỡ cho một nhân viên đã bị thanh toán? Có giúp đỡ ờ, ờ, có giúp đỡ tôi tôi lúc mà họ gặp tôi tại vì lúc mà CIA họ họ làm việc rất là hay tôi thấy cái thấy cái công cái cách thức mà họ làm việc với lại so sánh với lại FBI như là trắng đen thấy rõ ràng họ làm việc cái phương pháp họ làm họ biết cái số tiền ai đi đâu vũ khí vô đâu những cái số đi những điện thoại cái câu nói tôi biết hết lúc bây giờ khi mà họ đưa qua mấy người này là bạn thân của bố tôi từ Việt Nam đưa tài liệu qua cho FBI họ nghĩ rằng FBI sẽ lo những cái chuyện đó không ngờ vô tài họ nói như vậy tôi có liên lạc khi mà tôi liên lạc thì uh, ờ, CIA hỏi tôi cái câu này tú cần chúng tôi giúp cái gì tôi nói cái câu đầu tiên tôi chỉ muốn những tài liệu những cái text những cái email giữa trình Hội và Hoàng Tứ Duy Voice thì ông ta mấy uh, ờ, mấy tháng sau Ông ta trả lời, ông ta nói Tú không cần Tôi hỏi ta sao vậy Trình hội tháng 5, tháng 6 vừa rồi đòi kia, chuẩn bị kiện Tú đấy Tôi không thể nói lý do tôi lấy cái tài liệu đó đâu bằng cách nào là CIA được Chỉ có Trình hội biết chuyện đó Và vừa đây chúng tôi cũng biết trong buổi họp của hội đồng, hội đồng quản trị của Trình Hội và Voice Hội đồng quản trị lo lắng vì cái sự liên hệ giữa Voice và Hoàng Tứ Duy. Nhưng Hoàng à, nhưng mà Trình Hội nói không. Đây là đây là giữa anh Tú và Việt Tân, tôi chỉ đứng giữa ăn đạn. Tôi hy vọng Hoàng à, tôi đi hy vọng hội hội à, hội đồng quản trị của Voice coi cái video mà nghe tôi nói cho rõ đây. Ngày nào Trình Hội là giám đốc điều hành cho Voice, ngày đó các anh luôn luôn là mục tiêu của tôi, của tôi. Các anh không phải là đứng đứng giữa ăn đạn. Tôi đã thấy cái cách mà anh đưa người voice phạm tội rõ ràng lấy tiền của chính phủ tài trợ đưa người qua lậu một cái thứ hai điền đơn cho rằng voice thành lập 1997 chuyện đó không có trình hội uh, Voice thành lập bởi phát ngôn viên Hoàng Tứ Duy 2007 tháng 2 vừa mấy tháng sau tháng 4 tháng 5 mua một cái nhà một triệu mấy trong khi đó thuế vào có 50.000 thôi cái nhà một triệu mấy đóng down payment 270.000 làm thế nào anh thu vào 50.000 anh bỏ ra mua cái nhà 200 does not compute là tại sao tại voi thành lập một cái gọi là Lavas dưới với sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Quốc Lân ở Cali như Nguyễn sư Quốc Lân Cali Lavas giống cái cách thức mà họ làm việc y hệt như việc Tân trốn thuế tiền mặt nhưng mà trình hỏi không biết tôi có thể thấy cái những cái đó được vì tôi mới vừa order một đống cái thuế về cho biết uh, này kia tôi, chúng tôi đã thấy rõ nhiều người hỏi anh Tú như vậy trình hội với Việt Tân khác nhau chỗ nào? Không khác chỗ nào cả. Trình hội là Việt Tân. Chỗ nào có SPTN, tôi xin lỗi, SPTN. Chỗ nào có SPTN, có Việt Tân Ma. Chỗ nào có Việt Tân Ma, có trình hội. Không có chơi cái đó là cái đó rõ ràng không cho chơi được. Um, anh tôi là Vũ Hoàng Lân chương trình sa TV thì à, tôi muốn hỏi à, về cái chi tiết về cái à, danh xưng Việt Tân được biết là anh đã đăng ký cái danh xưng đó và sau đó anh đã có một số cảnh báo công khai về cái chuyện mà kể cả tổ chức Việt Tân lẫn những cơ quan truyền thông khác nếu mà sử dụng cái, cái danh xưng Việt Tân là là vi phạm đối với lại cái, cái bản quyền của anh à, thì không biết là hiện nay cái danh xưng Việt Tân đó thuộc về ai là thứ nhất thứ hai là những cảnh báo của anh nó có tác dụng trên thực tế như thế nào à, thưa anh có tác dụng nhưng mà làm việc lúc nào cũng phải à, tôi nói anh nghe luật sư giỏi không phải là luật sư biết luật mà biết khi nào áp dụng luật cái thời thế nào tôi muốn uh, uh, anh anh anh Trần Nhật Phong chia chia sẻ khi mà tôi lấy cái tên đó về ờ, ờ, pháp luật tôi lấy cái tên đó lúc bấy giờ việc Tân Ma ra cái thông cáo trong cái thông cáo đó những cái từ ngữ họ dùng tôi thấy họ khủng hoảng để tôi đợi các anh cái đó là lá thư của uh, luật sư anh đọc anh sẽ thấy lá thư của luật sư tôi viết cho Trình Hội à, không à, cho Việt Tân Ma đến ngày nay họ trả lời không được là tại vì nếu anh chưa hề có tư cách pháp nhân làm sao anh kiện ai được nói tôi nói chứ dùng cái ví dụ như vậy chị Thư nhà của chị Thư tôi tới nhà tôi gõ cửa tôi nói chị Thư chị cần phải ra khỏi cái nhà đó nhà đó của tôi nhưng mà chị Thư chưa nói nhưng mà giấy tờ là tên tôi tên tôi anh có giấy tờ không không tôi không có nhưng mà vẫn là nhà của tôi cái chuyện vô lý pháp luận không có nhìn nhận cái chuyện đó được nhưng mà tôi nói lại với anh là cái cái cái trả lời của anh là như vậy sau khi tôi lấy cái tên uh, Việt Tân uh, thì Việt Tân Ma uh, Hoàng Tử Duy ra cái thông cáo mà cái trong thông cáo đó những cái từ lự từ ngữ mà những cái cái cái, cái lời họ dùng tôi biết là họ khủng hoảng khủng hoảng thật sao và không có nghệ thuật tại vì so sánh với Đỗ Hoàng Điềm anh ta trả lời hay hơn Tại vì họ uh, Hoàng Tư Duy gọi tôi là Nguyễn Thanh Tú và đồng bọn. Lúc tôi rời Việt Nam tôi quá nhỏ. Tôi không nhớ nhưng mà cái đó tôi nhớ, cái đó là cái từ ngữ và cái văn chương của cộng sản. Có thể tôi sai. Nhưng mà khi anh viết á mặc dù lên, lên nếu tôi không thích ông Đặng Văn Âu, tôi và ông không thích nhau, nhưng mà khi mà viết theo cái luật quốc tế đó, tôi vẫn gọi ông là ông cái đó có phần lịch sử đây họ gọi tôi là Nguyễn Thanh Tú và đồng bọn rồi họ tuyên bố là họ không phải là uh, chưa hề đăng ký và cũng không cần đăng ký anh ở trong một cái một cái à, xã hội à, luật pháp luật, luật pháp mà anh nói như là luật rừng vậy đó không vì cái, cái thông cáo nó ra buộc tôi phải đổi chiến thuật của tôi liền là như vậy khi tôi đưa ra tôi biết là một là họ trả lời hai là không trả lời cũng chết không trả lời cũng chết là sao lúc bây giờ tôi định lấy cái mạng của họ xuống anh nhớ nhé lấy xuống cái đảng Việt Tân được Facebook lấy xuống nhưng khi mà tôi bàn lại với là cái các cơ quan tôi làm việc họ chống là anh cứ nhớ lúc đầu tôi kể những cái uh, tài liệu tôi sưu tầm từ đâu ra không nhớ không ai cung cấp những cái đó Facebook nếu tôi lấy cái đó xuống thì mấy người anh Tú sẽ mất đi một cặp mắt chúng tôi muốn bằng chứng để cho họ tiếp tục nhìn nhận họ là Việt Tân tiếp tục gây quỹ cho nên nhiều người viết thơ tôi tôi nói không sao cứ gây quỹ tiếp tục các anh càng nhiều càng tốt càng càng càng ờ, khổ thôi um, đến ngày nay nó có hữu nhiều Thật ra SPTN vào những người Việt này kia không được quyền dùng. Tôi sẽ khi tôi về nhờ anh nhắc, chắc tôi phải về tôi viết thư cho anh Đỗ Dũng, anh đứng sau lưng anh. <laughs> Xin lỗi anh Đỗ Dũng, và là SPTN. À, ờ, theo luật pháp anh không được dùng, tại vì cái đó là lá thư của ờ, của của luật sư tôi chứng chứng minh rất là rõ ràng. Đến ngày nay Việt Tân không có không thể trả lời được, tại vì Việt Tân về pháp luật chưa hề đăng ký, không có. Nào họ đã họ đe dọa uh, uh, kiện tôi nhưng mà nó khổ là như vậy chẳng lẽ hoàng cơ định ngồi ra ăn hết cả chiều để những đàn em ra chịu đòn ai sẽ đứng ra kiện tôi không ai hết ai dám đứng ra kiện tôi không lẽ ông hoàng cơ định ông hoàng cơ định đứng hay là hoàng tứ di đứng ra kiện tôi là chết khi mà cái lời kiện cái kiện đó nó nguy hiểm là cái chỗ nào deposition cái cái to depose đó, những lời anh nói những lời hoàng tử duy nói hoàng cơ định nói đỗ hoàng điềm nói tôi sẽ chia sẻ cho những cơ quan tôi đang làm việc vì thế họ trốn đâu đâu dám đâu dám đứng ra không ai dám đứng ra kiện tôi cả